hôm nay sắp hoàng piano nhờ thầy dạ thầy gì ạ thầy à, vô danh thì thầy vô danh nhưng mà nổi tiếng khắp mọi nơi nha mọi người muốn chơi đàn hay là liên hệ thầy và nhờ thầy test dùm cái đàn CVB 209 thầy là chuyên giúp các học viên của mình tìm được những cây đàn như ý một vị thầy rất là có tâm có tài có đức và bây giờ thầy đang test dùm shop cái đàn này chúng ta hãy lắng nghe giai điệu của cái đàn này Wow cảm ơn thầy Thầy thấy âm thanh của cái đàn này sao thưa thầy Cái này hay Cái này hay hết Cái âm thanh của nó um, so với đàn cơ uh, Sao thầy được không Nó không thua xúc bao nhiêu rồi nghe giống đàn cơ lắm á Dạ em cảm ơn thầy rất nhiều Thầy mà test rồi là cái đàn này bán mới vừa đặt vô đó mọi người Mới vừa đặt vô là mời thầy vô test luôn Rồi xong là thầy test xong là mọi người muốn muốn hốt đi luôn rồi đúng không? Đúng rồi hốt đi mọi người cho shop nó rộng ra